chờ may rồi cây lên đi đi rút tiền có chỗ rút không cần không cần là gì hôm nay chơi môn gì đây chơi liêm nha được đây tay cố cắt ra lấy ra sao kẻ đi nhà sau keo ra sau kè à sau vớ vẩn cô trộn bài đi xong rồi chơi gà 500 nhá to anh một gà đi em chia ạ được cái à cúp đi chia đi hai bốn sáu người đủ gà chưa đủ gà chưa ba bốn hai chưa vào thì tự giác vào đi em thiếu không thiếu không thiếu gà <coughs> thiếu, thiếu à, cái thiếu cái thiếu không anh bảo hộ nhé ơ em bỏ rồi mà nhưng mà thiếu không thiếu không thấp thôi ông nội hết rồi <coughs> cất mất tiền đi em ơi để đây lốp nó đây đúng ở đây sao <laughs> tao loa đây năm năm một bỏ luôn <laughs> nước cân thêm một triệu bỏ thôi Đâu đi. Ôi, nước thì cũng ăn đến mức thì ăn rồi. Ừ. Thấy mẹ sao? Rồi có triệu không ai vào. Ê. Khó khăn quá nhỉ? Dài lắm này. Đấy cái đấy, cái có đầm đấy. 500 đến 200 nó kêu thiếu rồi. Ngân hàng nó cọc nọ cọc kia nhỉ. Ok. Triệu Tam mình ăn đóng Triệu Tam được chưa? Nhìn thẻ bóng anh trai con con Sao thằng khác ăn thì một thằng ăn không này. Đây ông đổi đổi, đổi, đổi, đổi triệu này. Ôi trời ơi, sao bị em gái ngồi ý, em nó đỏ em đi cho mình đồng Bỏ 500 vào thôi kìa Rồi, rồi. triệu đi nghỉ nhá Anh sang bài đây bảo nào lấy lên 1 triệu căn Anh nghe anh, nhá Nhá, vừa vài mình nói lung tung nhá Tốt nghiệp rồi Úp em Đẹp rồi Đẹp rồi úp à? Tốt <laughs> đẹp từ gì? Hòa à? Rồi Nhà này theo rồi đấy Cân Thêm 1 triệu Trời cho đi luôn bảo luôn đi luôn Ê. Đem thật bảy được, này không đánh được Cắn à? Cắn thêm 1 triệu Anh ơi, có cái gì để hút hút không? Bảy thôi Anh ơi, chết đi Có cái gì để hút chích không? Ừ, rồi, 8 8 nè, cái 7, 7, 7 thua này 8 rồi ừ. tám nó đỏ rét thế này mình bảy đến xí không vào để lên một triệu anh à vơ bài vơ cả tiền đấy anh vơ tất, tính anh ơi, em luôn đi Nhà mẹ triệu đi, công phê rồi gà gái triệu gà triệu á chia luôn gà triệu gà triệu chia luôn nhà kia thêm 500 ở đây một đồng hả đấy ẩm 500 nhá đấy đâu ẩm bằng tẩy một triệu ấy ẩm một triệu đi tiền xếp vào đây em nhìn cảm mấy nhá rồi đi rút ở Agribank về à? sao anh biết anh nhìn cái túi này em à. À, và đi rút tiền <laughs> đấy. Vừa đi rút tiền về mà rút ở cây ATM à? Vâng. À, cây ATM về đi nhá. Về đi. Chịu rồi. Chịu. Chịu rồi à, nhà đánh đi. Út giời, quá đẹp. Đây, đây đấy. này không? Thôi bỏ đi. Rồi bỏ luôn. Anh em nhá. Chịu rồi. Trắng à? Đùa. Đây, đấy, bỏ hết à? 2 triệu cân. Đi vào sinh đi nhá. Đấy rồi. Cân thôi. Đi vào sinh đi nhá. Câu đánh nhá đang đang chơi đi đấy đi ở đây thật vệ sinh thật à, đây là gì đây ỉa thấy cái đen đi ăn đấy à? rồi à một Yeah. nào đường nào thế đi quay quay anh nữa thêm một triệu thêm một triệu rồi đấy một triệu rồi bước ok tám điểm mười đô rồi tám đô rồi ui giời đấy giờ sao em chế độ nhanh nhé tiến luôn sao Dạ đứa phải làm sao đấy Dạ đấy Dạ đó, mà thật luôn đó Thật luôn không người xem xong rồi anh từ từ từ từ từ lại từ lại tôi bảo, tôi bảo luôn tay cắt tao lên luôn đây đóng gà đi tiền đâu đóng gà vào đấy một triệu cái mà không này đánh đánh đánh số năm trăm này anh triệu đây anh triệu đây triệu cái mười năm trăm rồi đấy bỏ thêm năm trăm nữa lòng dòng quá ông đánh bốn trăm nghỉ mẹ đi ông bỏ một triệu cầm năm trăm về ừ, nhà này đi đi đừng là kia Tôi ẩm à, à Tóc đẹp rồi Tóc đẹp rồi Thêm một triệu Thôi Đây là mấy cân rồi à? Đây là mới là đi đấy Đi một triệu Vì không ai ẩm bảy cả Ý á À con mỗi con này à, Đó đèn luôn. À, xịt đen ra cởi ra nó mát. Áo đen thế cơ mà. mà nó đỏ. Trắng thế nhỉ, sợ nhỉ. Nõn nà. Trắng gì mà sáng thế. Em mới đi tắm trắng. Mấy là cân nhỉ? một triệu cân triệu cân bao ai đấy à, úp à đúng bỏ bỏ một tiếng à bảy điểm à được bảy đâu ở đây cũng tám nước bỏ không xanh đúng rồi mình bỏ đi mình lật thôi mình lật mình đừng lật mười lăm thôi năm điểm này ba mình mà lên năm gà đã chết kinh vậy tí chết em ạ tí lên ra tí thế mà mình một tỷ bên kia này thế tí lên bây giờ bóng hỏng này em chết đen nó vẫn mảnh gà này gà, đâu cả cái khoảng trắng kia mà có hai đốm hồng nha Úi giời ơi, hai đốm nó hồng hồng Đúng vậy, cứ đâm đâm vào đấy rồi cuối cùng là nó ăn hết cái cái, cái tốn tiền nó, lên con già thì chết với hắn chơi đi tài cắt đi đen quá đen luôn làm ba lớp tám nhá mỗi người một triệu ấy nhá ừ. đúng rồi căn hai triệu mỗi người nhà nhỉ năm sáu nha ừ. lên đi em một khéo mắt tay vào tiếp con bạn đấy chứ ui giời ơi từ từ kìa ui giời ơi tốt đẹp rồi đẹp rồi nó một túi và dương này thêm triệu thắng với sự sung sướng đấy lại dạ. thêm triệu á dạ. rồi ba triệu cân ba cân nào được sao à. Ờ. Đấy, sắp sắp sắp tiền nữa cân nhẹ nhàng thôi bao nhiêu mấy, mấy triệu cân nhỉ ba triệu. cân một nhà cân nhỉ một nhà hai nhà cân rồi đây một triệu là ừ. bao nhiêu cân bốn triệu cân rồi à? đúng rồi hai ba bốn cân thôi em theo 4 triệu này thừa 4 triệu đúng không lại lên em lại lên thêm 3 triệu nữa cho chúng nó kinh thế 2 triệu rồi hoàng đúng không ờ, mất hai triệu nó thành thành lên 3 triệu và thêm 4 triệu đấy mấy triệu năm triệu chứ năm triệu đâu kia mấy triệu 4 triệu còn thêm một triệu đây em lấy mấy triệu đây em vừa mất chục năm em mấy triệu đây đây 3 triệu thì thêm 4 triệu thêm 4 triệu to thế nhỉ Ui giời, to luôn thế nhỉ gắt luôn gắt luôn đần thôi cười ảo gắt sao người cứ ngực ngực ngực ngực thế kia đánh cũng hàng rồi cởi áo em ra mà xem nào mất vào ờ, 9 triệu đó, 9. đủ căn thôi mấy mấy căn căn thôi 4 triệu căn thôi Thế mình mấy nhá nhỉ cũng 4 triệu căn luôn đồng 5 mình nhau. ừ. một này ông ấy lột cả áo đánh này sợ thật tí là thua là cởi ba luôn bốn này thế mình bỏ năm căn này cởi, nha không cởi chứ thêm hai triệu mấy triệu cân bảy vượt em ơi năm năm triệu này bảy cân này đúng không đúng chuẩn luôn nào lên bao nhiêu ê cân là em ơi từ đây các bạn bảy thì có đấy hai nhà ba nhà thế mà thêm hai triệu nữa hai triệu rồi à? Có chín nước bỏ không ăn là rồi. Ủa? nhà có nước hết. Chín nước các cơ. Chắc cơ thì bỏ còn chứ. Cởi không cởi cái áo đi làm sao mà mỗi em cởi được mình. Cởi là bao nhiêu cân? Thêm hai. À, tôi thêm hai. Ông này thêm 14 thêm 3 thêm bốn à? bốn sáu 6 triệu cân. Cân luôn. Cân luôn. Bây giờ em theo hai em lại lên một cục nữa rồi. Vướng cái gì? theo hai đến hai triệu vào đấy là 3 triệu đến 5 triệu rồi đã thêm một nữa vướng cái gì máy được tiền rồi máy mà mình bỏ giờ sao chủ chưa thêm bao nhiêu ấy thêm năm năm triệu thôi em có thêm năm ấy chịu nhà nào yếu thì ra biên đi phải thôi không chậm theo này thế bây giờ mình bao nhiêu cân nhỉ năm à bỏ đi chứ còn gì năm là vàng năm là vàng quy ca kịch của nhỏ vàng mất năm sáu triệu ấy tôi mất 4 triệu 7 triệu vàng thương lớn nhỉ ông này bỏ à bỏ rồi bỏ rồi bỏ sợ thế dí cái ca bỏ rồi dí ra hả là cái gì là cái gì ba sáu chín là k ba sáu mà ngồi đấy là nó bỏ cho không phải k năm tây k ba sáu bỏ tiền vào cân thêm cho mới cân cân thôi nhà kia Ôi, chín nước bỏ thôi Cân thôi á Ôi sao Ông thích cân đừng ngửa à? Ông thích thêm thì thêm Nhà này nó thêm mà Thêm ờ. thêm Ông bây giờ muốn cân là bỏ 2 triệu vào Được 2 triệu vào Như nào mà chả được, quan trọng gì Em đến 2 triệu vào Quan trọng gì thêm luôn, thêm không Thêm luôn đi Thêm hẳn cục 5 triệu đến 2 triệu không Thêm 3, thêm 3 Thêm 3 đấy thêm hẳn 5 luôn Vướng cái gì mà đã nước này rồi, vất 2 triệu vào em sợ gì đến thêm năm ấy nào cũng chết rồi nhờ nào cũng rút ngân hàng rồi tí lại rút tiếp với cái gì mà. lên chín làm gì để mất tiền bao nhiêu vậy? 5 triệu cân triệu cân Nghe nhỉ? năm triệu cân hai Hả? Cân mẹ đây Này Nhà này cân à? nào ký điểm là anh khiếp đi Tí, bỏ quá thì bỏ nó đi bỏ quá thì bỏ đi năm là cân đúng không năm cân đơn giản cô cho anh mượn hai cặp kia mượn cặp cái gì anh anh, anh, anh mượn tay ra đỏ thôi là lấy một triệu nhé 10 triệu đấy 5 triệu bằng này đúng không đúng chưa chuẩn luôn thêm năm nữa một cân à thêm năm đấy thêm năm à ừ em cân nhà kia không cân có bỏ ta bỏ nước này có cân như gì nữa tiền nhiều như thế này cục nọ cục ờ, kia năm triệu ăn một đống tiền như này bỏ ra mấy chục triệu được bây giờ 5 triệu tiếp nó vẫn là còn nhiều quá xấu rồi cân là đặt luôn thì phải đấm thôi không cân là luôn đấy cắn vào sâu quá rồi cân cắt ngứa đi coi anh cắt ngứa đi tám nước liêng năm bảy chết này đầu ca đây này đầu quy đây này quy quy rồi em vỡ tiền em đây đây ờ. mười ba con ba người này thế à. đúng là có nước cả rồi thổi nhau sướng thế ba người này ba thằng, mười à? thằng kia ngồi gần cái kia nó nhìn vào cái tiệm bỏ ngay ngay vòng cái này ba mười gặp tôi bảo cô này thế phải rút